Trong 10 lần chạm trán nhau gần nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ, Sông Lam Nghệ An tháng 2, Hải Phòng tháng 5 và hai trận có tỷ số hòa. Tuy nhiên mỗi trận đấu giữa hai đội bóng luôn mang tính thù địch rất lớn bởi niềm tự hào vùng miền của mỗi câu lạc bộ đều là rất cao. Hải Phòng đang đỉnh hơn về thành tích đối đầu nhưng mọi chuyện ở thời điểm này có thể sẽ rất khác. Sông Lam Nghệ An mới giành chiến thắng 3-1 trước Việt Theo ở vòng đấu trước, như vậy 6 trận gần đây ở giải vô địch quốc gia Việt Nam, đội bóng mới có duy nhất một chiến thắng, hòa 2 và để thua 3. Phong độ của đội bóng xứ Nghệ đang là khá tệ. Nhưng trong khi thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã bắt đầu thi đấu khởi sắc thì đội khách đến từ đất cảng lại đang chìm trong khủng hoảng. Sông Lam Nghệ An hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 26 điểm sau 19 vòng đấu. Còn Hải Phòng đứng áp chót ở vị trí thứ 13 với chỉ 22 điểm có được trong 6 trận gần đây ở giải vô địch quốc gia, đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tháng 2, hòa một và phải nhận 3 thất bại, trong đó có 2 trận thua liên tiếp gần đây. Mới nhất, đội bóng đất cảng bị Sài Gòn Pen Club đánh bại 1-2 ngay tại sân Luyện Chay. Phong độ và tinh thần của HV đang xuống rất thấp. Trong 9 trận phải làm khách ở giải vô địch quốc gia, Hải Phòng đã để thua đến 6. Việc hải tới chơi tại chảo lửa thành vinh càng khiến cơ hội giành điểm của câu lạc bộ đất cảng gần như chỉ là con số 0. Theo nhận định bóng đá của các chuyên gia, ở cuộc đối đầu này, Sông Lam Nghệ An vừa có lợi thế sân nhà, lại chỉ phải tiếp đón một đối thủ đang chơi tệ hại. Nhiều khả năng đội chủ sân Vinh sẽ có chiến thắng nhưng chỉ với cách biệt tối thiểu. Trận đấu hứa hẹn nhiều pha bóng quyết liệt và các tấm thẻ được trọng tài rút ra.